buổi sáng bình minh trên mặt hồ mọi người đang ngồi câu cá này. bây giờ thì mọi người mới lại thu đồ để về nhưng mà khi ờ, những cái hơi nước này mà nó đang bốc lên ở tại mặt hồ này này mình cảm giác hay lắm nay bây giờ thì mình đang buộc dây để mình làm một cái chỗ mà sau này mình sẽ cắm trại ở đây đang làm một cái nhà nhỏ trên cây đây cả nhà và bây giờ thì mình đang buộc dây để cho nó chắc kín lại chỗ này luôn đây là cái dây mình đang buộc này. trời gió quá nên là nay trời nắng nhưng mà gió đẹp lắm cả nhà ở đây nữa quá trời luôn bên kia thì mọi người đang cắm trại là có người câu cá dưới sông này hôm nay đúng là trời gió mà mát cực kỳ luôn ừ. nhiệt độ Hàn Quốc bây giờ thì khoảng tầm 25 hơn 25 độ nhờ nắng lên nên là cũng cảm thấy là nóng mình ngồi trên này thì mát lắm có cực kỳ mát luôn kia là mọi người đang cắm trại bên kia có hai cái xe cắm trại này chắc là hai cái xe đấy cắm trại từ tối rồi câu cá ở đây nên là buổi sáng họ đang cắm trại ở đấy còn ở dưới này thì có một cái xe của cái chú mà đang câu cá ở dưới này đấy chú đang câu cá ở dưới đấy cả nhà còn mình thì mình đã làm được một cái nơi để mình ngồi trên này rồi ngồi trên này mát lắm dưới này là dòng suối phía này dòng suối này. bây giờ thì mình định à, nấu gì ăn ở đây để cắm lều ở dưới này nhưng mà hôm nay mình làm được cái ờ, nước ở trên cây này nên là ngồi trên này cho nó mát thôi à, bây giờ gió đang thổi mát lắm này ở phía trên kia là cái cây cầu hôm nay mọi người đi đến đây chơi cũng đông lắm này đó là vào giữa tuần hoặc cuối tuần này mọi người hãy đến đây câu cá với là cắm trại ở khu này này Bởi vì khu này nó yên tĩnh hơn so với những khu khác nên là nó, nó rất là thích hợp để mọi người cắm trại ở đây nhé Mình không cắm trại hôm nay mình làm này mình đưa cái bơ lết lên đây và mình buộc dây ở trên cái cây này và mình ngồi trên này thôi bây giờ thì mời cả nhà ăn táo với mình nhá kia ông chú câu cá chuẩn bị thu lều hay gì không biết là câu có được không chỗ đấy bãi cắm lều rất là đẹp luôn với suối ở trước mặt là con suối rồi câu cá này nướng thịt ăn còn bên kia có hai xe bên đấy cũng đang cắm trại và câu cá ăn cơm bên đấy này mùa hè nên là trời trong xanh và mát lắm ở đây bên cạnh suối cạnh sông nên là có gió mát từ ngoài sông nó đổ vào ấy ờ, thực sự là mát lắm à nằm ở cạnh bờ suối này thì mát hơn cả nhỉ cái cây hoa nó đang nở nên là những cái bông này hay bay như này cái gió bay như này đây trên cây này là bây giờ đang nở bông này là nằm ở đây một lát là bắt đầu những cái bông này lại gió nó tạt xuống nó bay xuống này, này biết là hoa gì luôn ở đây có một cây còn bên kia cũng có một cây kìa cái lớn lớn ở bên kia là giống cây này luôn cả nhà đây nghe tiếng suối chảy dốc rách rồi nghe tiếng chim hót để ờ, cảm giác ờ, bình yên mà nói chung là sau những ngày làm việc vất vả ấy, thì mình cảm thấy nó thoải mái lắm và huyện thiên nhiên này nằm ở ngoài bờ suối này gió mát